Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Ở ờ, trong thị trường chứng khoán thì ờ, việc mà khi mà thị trường tăng giá, khi thị trường bắt đầu vào xu hướng tăng thì phần lớn mọi người đều có những khoảng lợi nhuận khá dễ dàng. Và chúng ta thấy rằng là đa phần chúng ta mua là thắng, mua là thắng. À, tuy nhiên thì khi bước vào thị trường sideways hoặc thị trường bắt đầu có xu hướng giảm thì câu chuyện bắt đầu khác đi rất nhiều rồi ở ờ, trong video hôm nay ờ, có lẽ là Dũng sẽ dành ờ, đôi chút thời gian để tâm sự với chúng ta về cái việc mà khi thị trường giảm đặc biệt là VN30 giảm khá là mạnh trong cái phiên hôm nay thì chúng ta đặt là xu hướng thị trường của tuần tới sẽ diễn ra như thế nào câu chuyện đây là là câu chuyện có lẽ là phần lớn tất cả những bạn khi mới tham gia thị trường và đầu tư lâu năm thì chúng ta thấy rằng là à, những kịch bản đầu tư nó cứ lặp đi lặp lại hết chu kỳ kỳ này đến chu kỳ khác đó là mỗi một quá trình chúng ta đi lên kiếm được lợi nhuận sau đó thì ờ, sau một quá trình điều chỉnh chúng ta lại trả hết cho thị trường và chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta gì ạ giải quyết những vấn đề mà chúng ta thường gặp phải à, có một số vấn đề thì chúng ta sẽ thờ ơ đến khi nào cổ phiếu của chúng ta nó bị giảm rất mạnh và đến khi nào cái tài khoản chúng ta bị thua lỗ rất là nặng thì lúc đó chúng ta gì ạ mới đưa ra quyết định cắt lót hoặc là chúng ta mới quyết định có thể xử lý cái gì ạ cái cổ phiếu chúng ta à, nhưng à, có những câu chuyện là chúng ta sẽ không làm gì hết và chúng ta đi đổ lỗi cho à, nền kinh tế đổ lỗi cho một ai đó tác động đến cổ phiếu và câu chuyện này nó cũng đến hồi kết đó là chúng ta mất hết toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta vậy điều gì đang diễn ra ở đây ạ rõ ràng là cùng một cổ phiếu tại sao có rất nhiều người vẫn kiếm được lợi nhuận và tại sao có những nhiều người lại đang gì ạ mất lợi nhuận hoặc là đang bị thua lỗ câu chuyện đây nó không phải mang tính chất rằng gì ạ đúng hay sai ở đây mà câu chuyện chúng ta hiểu đơn giản ở đây đó là gì ạ tại sao cùng cổ phiếu có người thành công có người không thành công đó chính là gì ạ đó là kiến thức đó là trải nghiệm đó là kinh nghiệm chiến đấu trên thị trường có nhiều người thì khi mà dũng hỏi rằng là bạn muốn điều gì trong đầu tư ạ đầu tiên thì họ chỉ nghĩ rằng là kiếm được lợi nhuận khoảng 2 đến 30 phần trăm hoặc thỏa mãn à, tuy nhiên thì khi mà lợi nhuận lên đến gì ạ à, đến 100 phần trăm thậm chí là nhiều hơn con số đó rồi thì việc thỏa mãn họ lại gì ạ à, tiếp tục muốn nó nhiều hơn nên chúng ta thấy là rõ ràng cái sự thỏa mãn trong cái gì ạ à, trong cái tâm trí chúng ta có thể lúc đầu chúng ta gì ạ à, đưa ra những cái mục tiêu à, một con số tuy nhiên thì một khi mà mọi con số nó trở nên dễ dãi thì gì ạ à, kỷ luật chúng ta sẽ gì ạ lại tiếp tục phá vỡ hết các kỷ luật phá vỡ tất cả những cái chiến lược chúng ta đưa ra ban đầu chúng ta thấy rằng là ở ờ, trong cái phiên hôm nay nếu các bạn ờ, có quan sát thì từ đầu năm có lẽ là từ đầu năm đặc biệt là đầu năm Tết Dương lịch năm 2022 Dũng có chia sẻ rằng là năm 2022 là một cái năm thực sự khó khăn với tất cả các nhà đầu tư những ai tập trung vào các nhóm cổ phiếu tăng trưởng tập trung vào những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cái cổ phiếu có chiến lược kinh doanh tốt ờ, có kết quả lợi nhuận kinh doanh tốt bắt đầu từ đầu năm đến bây giờ thì phần lớn những cổ phiếu đó đều giữ được lợi nhuận phần lớn cổ phiếu đó tiếp tục gia tăng và chúng ta thấy là trong những cái đợt thị trường giảm rất là mạnh trong thời gian vừa qua nếu các bạn để ý theo dõi thì các bạn thấy là từ ờ, Phú Tài, CTR, RI à, và chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa ở nước Bình Dương và chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu đó đều không bị ảnh hưởng những cổ phiếu tăng trưởng những cổ phiếu đều có những cái chất xúc tác tức là những yếu tố tác động để giúp cho cổ phiếu có thể giữ vững được ở trong xu hướng mà thị trường có rất nhiều cái à, cái những lý do chúng ta gọi là những cái nguyên nhân có thể đưa ra chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu về bất động sản thì anh chị em thấy rằng là tại sao các cổ phiếu bất động sản nó lại bị tác động lớn như vậy nhưng có lẽ chúng ta thấy là trên thị trường thì rõ ràng là đã có rất nhiều các thông tin được gì ạ à, bơm thổi và việc mà chúng ta thiếu trải nghiệm thiếu kiến thức nên à, chúng ta mua không đúng thời điểm chúng ta có thể bị thua lỗ rất là nặng trong video này thì uh, à, cũng không không phải là một video để phân tích về thị trường cũng không phải là phân tích về tuần sau thị trường sẽ ra sao cũng phải phân tích là rằng là chúng ta cần phải làm gì nhưng rõ ràng là toàn bộ những trải nghiệm của chúng ta toàn bộ những cái gì ạ cái bài học chúng ta trong suốt quá trình đầu tư chúng ta không học những cái bài học mà chúng ta tự trải nghiệm qua trên thị trường những cái bài học mà chúng ta thấy trên thị trường đó là bài học rất tuyệt vời nhưng chúng ta không học vì chúng ta không học những bài và chúng ta mất tiền khi thị trường giảm thực sự như Dũng thấy rằng là rất nhiều các bạn có hỏi Dũng rằng là em đang nắm giữ cổ phiếu Techcombank em đang nắm giữ cổ phiếu MB và em đang nắm giữ một vài cổ phiếu khác nữa thậm chí là cổ phiếu gì ạ chứng khoán và em muốn em nghĩ rằng là thị trường chứng khoán ngân hàng tới đây nó sẽ còn tiếp tục lên nữa bởi vì chứng khoán là một cái ngành mà gì ạ sẽ còn tốt nữa họ cũng nói là cổ phiếu ngân hàng có rất nhiều người nói là kết quả lợi nhuận kinh doanh báo chí tóm lại là rất nhiều các thông tin tích cực cho nó à, bạn có một số bạn thì nói là cổ phiếu gì ạ bất động sản có ông A ông B ông C nào đó nói là cổ phiếu này có thể tăng lên gì ạ rất là cao và việc mà chúng ta không có một chiến lược việc chúng ta không có gì ạ kế hoạch việc chúng ta lại tiếp tục đi nghe những cái thông tin như vậy và với số tiền không phải nhỏ chúng ta lại tiếp tục mất hết điều này nó sẽ khiến chúng ta mất niềm tin vào chính bản thân chúng ta cái niềm tin vào chính bản thân chúng ta là một niềm tin rất là quan trọng hôm qua dũng có một chương trình đào tạo tức là cái buổi đầu tiên trong cái buổi đầu tiên đó là khóa học uh, đầu tư một nhà vô địch thì có một bạn có hỏi rằng là làm thế nào để một cái nhà đầu tư mới có thể thành công trên thị trường chứng khoán có một số thì bạn có nói rằng là sau 3 năm có một số bạn thì có thể nói rằng nhiều hơn 5 năm có một số bạn thì nói rằng gì ạ một năm thế câu chuyện ở đây gì ạ à, thực tế thì à, chúng ta cũng không phải nhất thiết 3 năm cũng không phải nhất thiết một năm cũng không phải nhất thiết là gì ạ nhiều năm chúng ta có thể thành công ngay lúc này ngay lúc này nếu chúng ta tin tưởng mình có thể thành công vậy để cho chúng ta thành công ngay thời điểm này thì uh, Dũng có một cái lời khuyên dành cho chúng ta đó là gì ạ trước khi chúng ta làm một cái điều gì đó chúng ta phải cần phải biết nguyên nhân cái gì tạo ra cái gì à, thị trường uh, cổ phiếu cái điều gì nó tạo ra một cổ phiếu tăng trưởng cái điều là gì nó giúp cho cổ phiếu gì ạ tốt hơn thị trường cái điều gì nó khiến cho các cổ phiếu như là phú tài điều gì nó khiến cho cổ phiếu CTR điều gì nó khiến cho các cổ phiếu gì ạ à, từ thế giới di động và cái nhóm RE nó tốt hơn thị trường và những cái điều này tại sao Dũng lại biết cái những cổ phiếu tăng trưởng nó sẽ mạnh hơn so với tất cả cổ phiếu đầu cơ nó sẽ mạnh hơn so với các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ mạnh hơn các cổ phiếu chứng khoán và nó đã gì ạ nó đã giúp cho cái kế hoạch của mình đầu tư tốt hơn so phần lớn các nhà đầu tư ngoài kia đó chính là xu hướng chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng các bạn có thể quay trở lại theo dõi khi mà thị trường là lao dốc những cái cổ phiếu nào tạo ra xuống tốt những cổ phiếu vẫn nào vẫn giữ được xu hướng những cổ phiếu nào vẫn đang ở trong dạng hai thì điều đó là điều rất quan trọng vậy giai đoạn hai là gì ạ các bạn có thể xem lại một cái gì ạ một cái kiến thức về giai đoạn 2 mà Dũng chia sẻ trong một video nào đó các bạn thấy là cổ phiếu giai đoạn 2 Quang Dũng các bạn có thể lấy được đấy là những kiến thức mà Dũng chia sẻ miễn phí và có rất nhiều bạn có thể gì ạ học được và tự học được cái điều thứ hai các bạn cần phải nhớ rằng những yếu tố chất xúc tác có thể tạo ra những cổ phiếu gì ạ siêu hạng chúng ta chỉ mua và thành công với những cổ phiếu siêu hạng chứ không phải mua những cổ phiếu chúng ta gọi là bét bạc cổ phiếu siêu hạng là những cổ phiếu mà nó tốt hơn thị trường khi thị trường giảm thì cổ phiếu không giảm cách đây à, một hai hôm gì đó chúng có chia sẻ với quý vị các bạn đó là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường và những cổ phiếu gì ạ bét bạc vậy bạn đang mua cổ phiếu đầu bảng hay là bạn mua cổ phiếu bét bạc tại sao những cái cổ phiếu đầu bảng là những cổ phiếu tuyệt vời nhất và có nhiều dòng tiền tham gia vào bởi yếu tố những chất xúc tác tạo nên một cái tên lửa nó không thể bay được nếu không có nhiên liệu vậy chất xúc tác đó chính là nhiên liệu để tạo ra yeah, cho tên lửa cất cánh một doanh nghiệp để lên được nếu bạn chỉ nhìn đấy thì à, lợi nhuận bạn chỉ nhìn doanh thu bạn không hiểu các yếu tố bên trong nó diễn ra như thế nào thì ờ, về cơ bản chúng ta sẽ không thể đầu tư dài hạn được không thể đầu tư trung hạn được và thậm chí là chúng ta không thể thành công được trong đầu tư một yếu tố quan trọng nữa đó là các bạn cần phải hiểu rõ rằng là tất cả tất cả mọi cái cổ phiếu đều có à, dòng tiền lớn tham gia vào Mùa hôm vài hôm vừa rồi thì các bạn thấy là, là đã có những cái thông tin về à, thông tin à, chúng ta gọi là những cái thông tin bất lợi cho nhà đầu tư họ có thể thô cổ phiếu họ có thể kéo cổ phiếu họ có thể đăng những thông tin trên các mang trang mạng xã hội à, có thể đăng tin trên báo họ có thể via thuê viết báo và nhiều các thông tin khác và tất cả các thông tin đó với các nhà đầu tư chúng ta là những nhà đầu tư chân chính những nhà đầu tư chỗ để chưa có trải nghiệm nên cái việc mà nghe theo dõi các thông tin một cách thì dạ, rõ ràng thì điều mà chúng ta nhận thấy đó là nó không có kết quả rõ ràng có thể có những cái thông tin mà Dũng bật mí cho các bạn biết rằng là những cái thông tin mà được đồn thổi có nhiều thông tin đồn thổi nếu chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu của nó trong một cái xu hướng nào đó nó đang bất lợi thì có thể phần lớn sau một thời gian nó là gì ạ có thể là bị ảnh hưởng chúng ta cũng thấy rằng là sẽ có một cái đội nhóm nào đó ở à, trước đây họ kêu gọi để mua một cái nhóm cổ phiếu sau đó thì dần dần họ thoát ra khỏi họ thoát ra khỏi à, cái cộng đồng đầu tư và họ có thể thu một khoản lợi nhuận rất là lớn vậy điều gì với chúng ta chúng ta là nhà đầu tư chân chính chúng ta là nhà đầu tư gì ạ mong muốn có lợi nhuận để giúp đỡ gia đình bản thân cũng như là có khoản thu nhập thụ động trong đầu tư nhưng nếu chúng ta thiếu thì ạ à, những cái kiến thức kiến thức là chúng ta là kiến thức ở đây gọi là tư duy đúng thì uh, cái việc chúng ta đầu tư 500 triệu 1 tỷ 5 tỷ trăm tỷ hoặc nhiều tỷ nó vẫn giống nhau hết ạ bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là nếu các bạn chỉ cần gì ạ nắm rõ được cái tư duy đầu tư của DVD bạn hiểu rõ được kiến thức về DVD chia sẻ thì cái việc mà gì ạ dù là thị trường có xấu đến mức bao nhiêu chăng nữa các bạn vẫn kiếm được lợi nhuận nếu các bạn đã thấy điều này có thể comment số 1 đúng không ạ thực sự các bạn hãy gì ạ hãy nói một cách thật tâm hãy nói về thực một cách chính trực chứ không phải là mang tính chất rằng ạ nếu các bạn đã từng làm được điều đó thì bạn có thể comment số 1 tại vì cái chương trình này nó không dành cho chúng ta gì ạ phần lớn kiến thức này phần lớn cái kiến thức này này Dũng muốn gửi đến cho anh chị em các bạn đó là những kiến thức để chúng ta gì ạ trải nghiệm chúng ta phát triển chứ không phải là gì ạ để phím cho chúng ta để phím phím hàng là một gì ạ phím hàng là một cái cái yếu tố có thể khiến chúng ta gì ạ mất cái gốc của mình và khi chúng ta mất gốc thì đến đến một lúc nào đó chúng ta sẽ gì ạ? ảnh hưởng và phần lớn các nhà đầu tư có thể bây giờ chúng ta chưa biết đâu ạ đây mới chỉ là một dạng đầu nếu trong thị trường thị trường bước vào một chu kỳ giảm nhá nếu thị trường bước vào một chu kỳ giảm nó không phải tất cả đều giảm không phải tất cả đều giảm nha không phải tất cả đều giảm nhưng nếu giả sử bước vào một chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là sẽ có nhiều cổ phiếu nó phải mất 3 năm 5 năm mới quay trở lại cái giá ban đầu vậy bạn ba có bao nhiêu thời gian để đợi chờ cổ phiếu 3 đến 5 năm nó mới trở lại giá ban đầu bao nhiêu ạ rất là lâu đúng không ạ tiền của sức khỏe các mối quan hệ chúng ta chúng ta cần phải tiền để gì ạ sinh hoạt để nuôi dưỡng nên tất cả khi mà chúng ta gì ạ muốn đầu tư chung hay dài hạn thời gian bao lâu chúng ta cần phải biết số tiền chúng ta chúng ta được chịu vững được chúng ta cần số tiền nó bao lâu chúng ta có thể sử dụng số tiền nó bao lâu thay vì gì ạ tiền thì chúng ta cần phải tiêu hàng ngày tiền thì chúng ta cần phải sử dụng cho gì ạ những cái mua cái sinh hoạt khác tiền chúng ta cần phải gì ạ làm việc khác và chúng ta lại đầu tư 3 đến 5 năm thì điều gì diễn ra nhưng chúng ta lại không quan tâm điều đó chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không quan tâm cái việc mà chúng ta cần tiền trong một hai năm tới chúng ta quan tâm là cái cổ phiếu đó có thể sau này nó biến mất trên thị trường chúng ta quan tâm là cổ phiếu đó nó còn các yếu tố chất xúc tác để bước vào xuống tăng không chúng ta quan tâm rằng gì ạ chúng ta cần những kiến thức nền tảng như nào để giúp chúng ta trở thành đầu tư siêu hạng? vậy ờ, khi mà chúng ta nghe theo dõi một cái bản tin là thị trường tiếp tục giảm nữa thì chúng ta phản ứng như thế nào phần lớn chúng ta sẽ có một cái tâm lý đó là hoang mang sợ hãi lo lắng và có thể chúng ta sẽ gì ạ không quyết định tham gia thị trường hoặc là chúng ta có thể bán hết cổ phiếu đi tuy nhiên thì về góc độ nào đó về góc độ nào đó chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ vẫn có những cổ phiếu tốt hơn thị trường vẫn có cổ phiếu vẫn trụ lại thị trường vẫn có cổ phiếu mà khi thị trường điều chỉnh cổ phiếu giảm ít hơn vẫn có cổ phiếu khi mà thị trường giảm cổ phiếu không những không giảm mà tăng thêm vậy bạn chọn cổ phiếu rẻ hay là bạn cổ phiếu chống lại cái xu hướng giảm của thị trường đấy là bài học muốn muốn gửi đến anh chị em trước khi chúng ta học được bài học này thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ tất cả những cổ phiếu tăng trưởng tất cả những cổ phiếu mà tạo ra cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 là những cổ phiếu đó chúng ta đưa vào tầm ngắm là những cổ phiếu chúng ta phải đưa vào danh sách lên kế hoạch làm thế nào thì chúng ta biết rằng là kế hoạch lợi nhuận năm 2022 nó tốt thì cái điều đầu tiên các bạn có thể nào đọc báo cáo tài chính để xem là cái gì ạ? cái tốc độ tăng trưởng chúng ta chỉ cần quan tâm đến lợi nhuận doanh thu ROE EPS xem là trong cái quý gần đây trong nhiều năm gần đây nó đang ở xu hướng tăng lên xuống giảm chúng ta nhớ là xu hướng chứ không phải là con số cái điều thứ hai những yếu tố nào tạo ra nó cái yếu tố nào tạo ra nó và nó có tiếp tục còn tiếp tục tăng trong xu hướng tiếp theo hay không và vâng, cái yếu tố thứ ba yếu tố quan trọng yếu tố này yếu tố quan trọng bạn xem là à, chúng ta đang biết rằng là à, các doanh nghiệp thì hiện tại chúng ta đang thấy rằng là họ đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2022 nếu mà doanh nghiệp nào đó mà đưa ra kế hoạch khoảng độ 25% trở lên lợi nhuận à, tức là doanh thu và lợi nhuận ở mức cao tầm khoảng 25 trở lên thì thông thường nó sẽ vượt qua con số đó khá đáng kể tức là thông thường nó sẽ vượt qua con số là đáng kể và nếu cái lợi nhuận đó nó dựa trên các nền tảng doanh thu cốt lõi thì đó chính là những cổ phiếu mà chúng ta cần quan quan tâm và chúng ta có thể quay trở lại những cổ phiếu từ CTR từ Phú Tài uh, từ nhiều cổ phiếu khác thế giới di động thì các bạn thấy rằng là mọi thứ nó đều có những cái gì ạ kế hoạch tốt hơn và tốt hơn năm 2021 nhưng ờ, những điều đó chưa đủ hãy gì ạ nếu các bạn là nhà đầu tư muốn đầu tư lâu năm muốn đầu tư chuyên nghiệp thì Dũng tin chắc là các bạn nên dành thời gian nghiên cứu về một cái gì ạ một cái phương pháp phân tích kỹ thuật đó là VSA à, ờ, có thể trong tuần sau Dũng sẽ tiếp tục à, gửi lại cho các bạn những cái giáo trình về VSA cũng là quay trở lại về gì ạ về những cái bài giảng VSA để gửi chúng ta thì lúc đó chúng ta mới có gì ạ có kiến thức để trải nghiệm kiến thức để phân tích kỹ hơn và Dũng tin chắc là dù thị trường nó có thể bị giảm dù thị trường nó có thể xấu đến mấy thì luôn luôn có một nhóm cổ phiếu tốt hơn thị trường và chúng ta vẫn có lợi nhuận thay vì chúng ta đang tập trung với khoản thua lỗ chúng ta hãy tập trung cho chúng ta những cái giải pháp những cái phương pháp và khi chúng ta giải quyết vấn đề bằng những giải pháp bằng những phương pháp thì tiền nó lại quay lại chúng ta có một cái cái từ khóa muốn gửi đến anh chị em là các bạn có thể tìm hiểu một từ khóa đó là bùng nổ theo đà với cổ phiếu nha bùng nổ theo đà với cổ phiếu tức là một cổ phiếu giảm rất là mạnh rồi khi mà cổ phiếu giảm mạnh tạm đấy nó tạo ra một cái cây nến rất là dài sau cái phiên bùng nổ giảm à, tăng mạnh nó à, xin lỗi sau cái phiên bùng bùng nổ tăng mạnh nó khi cổ phiếu giảm sâu cổ phiếu sẽ kéo lên và sau một hai ba phiên cổ phiếu sẽ test lại tức là kiểm tra lại nếu khối lượng mà bán ra nó nhỏ thì đây chính là cơ hội để chúng ta gì ạ mua theo bùng theo đà tất cả cái điều này các bạn cần phải tìm hiểu trong cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Gionel Dũng tin chắc rằng đây là một kiến thức rất là căn bản để các bạn có thể hiểu rõ rằng là tất cả những cái gì Dũng chia sẻ Dũng đều có lý do của nó để các bạn có thể tìm ra cái nhóm cổ phiếu đó các bạn có thể tham gia sẽ có cổ phiếu giảm mạnh hơn sẽ có cổ phiếu có thể giảm sâu hơn và thậm chí là còn giảm sâu hơn nữa và chúng ta mua là chúng ta lỗ lỗ nặng luôn ạ à. và càng bắt đáy thì càng lỗ nhưng có những cổ phiếu nó đang kiểm tra nó đang test lại vậy chúng ta đang tập trung vào những cổ phiếu giảm mạnh nhất hay đang tập trung vào những cái cổ phiếu đang test lại đó là từ khóa đây là từ khóa dành cho những bạn đã tìm hiểu về hệ thống của DVD những bạn đã từng học DVD những bạn đã gì ạ có thể theo dõi những video chia sẻ của DPD trong thời gian gần đây và những cổ phiếu đó là những cổ phiếu tăng trưởng đúng lại nói là những cổ phiếu đó là những cổ phiếu tăng trưởng và đây là những cái quá trình bật mí rất là chi tiết là rõ rồi để cho chúng ta gì ạ cũng có kế hoạch tham gia tại vì ờ, thị trường nó đang rất là nhạy cảm dù không muốn đưa cho chúng ta những yếu tố tích tiêu cực hay là tích cực thái quá ở đây nhưng Dũng đã, đã bật mí chúng ta cái chiến lược để chúng ta có thể à, gì ạ lên kế hoạch có thể tìm hiểu những nhóm cổ phiếu mà Dũng đã gì ạ bật mí có thể trong một vài hôm vừa rồi Dũng đã bật mí nhưng một cái từ khóa quan trọng nhất là mua vào phiên bùng nổ theo đà xin cảm ơn à, hôm nay thì à, dành đôi chút thời gian để tâm sự với chúng ta nếu tối mai có gì ạ có cơ hội thì Dũng sẽ gì ạ dành thời gian để phân tích tổng thể về thị trường chung có thể ờ, khoảng thời gian cũng sớm khoảng 7 giờ 7 giờ đến 8 giờ trước khi Dũng có một cái buổi chia sẻ cho các uh, hội viên của DVD vào lúc khoảng 8 giờ hoặc 8 giờ tối mai. À, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những trình tiếp theo và chúc các bạn có một buổi tối bình an hạnh phúc. Nếu các bạn có những câu hỏi gì thì hãy gì ờ, ạ comment ở phần bên dưới. À, sau những cái buổi chia sẻ Dũng sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi của quý vị các bạn. Các bạn có thể thành công ngay tức khắc nếu các bạn có chiến lược nếu các bạn hiểu rõ là cái gì tạo ra cái gì tức là nhân quả thay vì chúng ta gì ạ mua dựa trên những cái cảm tính mua dựa trên mách nước mua dựa trên thiếu hiểu biết hoặc là tham gia thị trường dựa trên những cái mà chúng ta gì ạ may mắn thì những điều đó may mắn chỉ đến với chúng ta một lần đấy ạ nó không đến với chúng ta nhiều lần nên ờ, đây là lý do Dũng muốn làm video này để muốn chia sẻ với anh chị em tại vì nếu mà chia sẻ những cái mang chất uh, ờ, nó không tích cực các bạn cũng gì ạ cũng không vui tại vì chúng ta cũng thấy rằng là trong thời gian suốt thời gian vừa qua Dũng đưa ra rất nhiều cái video nó mang đến nhất là thị trường không phải là cơ hội để chúng ta mua cho phần lớn các nhóm cổ phiếu nếu các bạn học được điều này thì các bạn tôi tin chắc là các bạn đã gì ạ đã tránh được rất nhiều cái rủi ro với cái nhóm cổ phiếu mà Dũng đã thấy trong suốt thời gian vừa qua à, và nếu các bạn đã gì ạ tinh ý một chút thì các bạn cũng thấy là những cổ phiếu tăng trưởng và Dũng có thể chia sẻ nó đã thì à, tạo ra những bước sóng nó tốt hơn thị trường rất nhiều nên thì à, dù thị trường có xấu đi chăng nữa nếu chúng ta có niềm tin mình sẽ chiến thắng mình sẽ gì ạ thành công thì mình chắc chắn sẽ thành công còn nếu mà mình mình nghĩ rằng mình không thành công được thì mình sẽ không thành công được và hãy gì ạ quyết định thành công vào ngay lúc này và một lần nữa xin chân thành cảm ơn À, chúc cả nhà có buổi tối bình an hạnh phúc và hẹn gặp lại chúng ta vào những video gần đây nếu các bạn à, nào mà chưa đăng ký kênh của Dũng hoặc là các bạn nào mà gì ạ lần đầu tiên biết cái kênh của Dũng thì nhớ gì ạ đăng ký kênh bởi lần sau Dũng phát thì các bạn sẽ là người mới nhất để theo dõi những video trực tiếp từ DVD xin kính chào này chúc các bạn bình an cảm ơn